Minasan konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng hôm nay với kênh Double Wish. Mình là Kazu, mình là Shinsuke. Ok, mình là Chu. Double Wish sẽ bốc thăm những từ vựng và câu nói khó trong tiếng Việt và nói với chị Google. Nếu chị Google hiểu và hiển thị kết quả đúng, người đó sẽ được cộng một điểm. Nếu nói sai, người đó sẽ nhận hình phạt vũ lực từ Jun. Người có nhiều đáp án đúng nhất là người chiến thắng. Trời! ơi Wow! Wow, không đau lắm đâu. Đậu. <laughs> ok, vậy thì mọi người ơi, bắt đầu. Kazu và anh Shinsuke, one, two, three. Một, hai, ba. Một, hai, ba. chiến <laughs> thắng. <laughs> anh được chọn dạ, dạ. Arabimas à, okay. à, anh chứ anh xấu hả dạ, quá là hèn nhát hèn nhát nướng tôi tìm thấy một vài địa điểm cửa hàng bán nến gần bạn mọi người ơi của mình là nướng nha nhưng mà ha anh xưa cây đọc sau đó nến nướng thua thua rồi ồ oh. Khó này, thật ra từ này không dễ đâu nha Dễ mà à. Anh hiểu không? Hiểu rồi Là cái gì? Không xấu Trời ơi Rốt cư Hiểu rồi Ok Xấu Ủa? Được rồi, tôi rõ rồi tôi nói là có thể đúng nha sai rồi xấu cái này có nghĩa là ugly xấu xí còn cái này là à. xấu đó sẽ là người xấu ああそう à, à, rồi từ này cũng dễ thôi ni mo nó luật ô ta da một trăm là Việt Nam Ở Shinsuke có thể dùng cái này đánh không? Không có Không có Bây À, à là dạ. sau dạ. đây là một kết quả tìm kiếm sao nhìn chung là nghe được nha tại sao luôn <laughs> nghe được là được lạc dạ. Shinsuke chỗ tạm người Việt Nam thử thách này thì mình cần một vũ khí nguy hiểm hơn Chà. Sao hay ra dễ quá Chà. Đi, đi, đi. Sao cũng câu dài á Thì làm người yêu em nhé Dĩ nhiên là được rồi, tình yêu là một tình cảm đẹp mà về dạ, sai rồi ừ. à, người... Ừ. À, người ta là chị còn anh là chỉ là à. xin lỗi chị. anh em đập đi đập đi còn <laughs> gì anh giỏi quá anh nói đi chị làm người yêu em nhé Wow. Đương nhiên rồi, sao tôi có thể chối từ tình yêu được? Có vẻ như là kê phát âm giỏi nha. Ừ một bài thơ rất là nổi tiếng của Việt Nam nha ừ. Dỗ bên đời từ đầu theo Wikipedia, khi một sự khác biệt trong áp suất khí quyển tồn tại, không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao hơn đến các vùng áp suất thấp hơn, dẫn đến những cơn gió có tốc độ khác nhau. Đúng. À, chính xác, chính xác. Nhưng mà tôi không hiểu. <laughs> không hiểu, không hiểu, phát âm duy nhất, không hiểu you Chị Hương là thông minh hơn Ừ, ừ à, à. Nhưng mà bây giờ theo ý em <laughs> Ok À. à Cái này dễ Dễ dạ. yeah. Em có đẹp trai không? Người đâu mà vừa hiền khô dễ thương lại vừa đẹp trai nhất cùng thế kia Wow, đọc đúng luôn bản thân bản thân bản thân bản thân Shinsuke Ichigo Shinsuke Ichigo Wow Cái này mà không nói đúng thì ừ. đập đầu Chị có biết Dung Phần là ai không? Có biết Sau đây là một kết quả từ web Trời ơi Jung Cái này anh phải nói à. Chị có biết Jung Phạm là ai không? Oh. Sau đây là kết quả tôi tìm thấy Wow Trời ghê chưa Ghê ghê ghê chưa Ghê chưa Ghê chưa Chị có biết Chun Phạm là ai không? Chun Phạm có nhiều bài hát nổi ra phết wow. à. mời đếm mời đếm chị google này có vẻ dạ hai ba trong trống trên nè, Novita. xem những hình ảnh này wow ta yeah. trời ơi mừng quá cái này rất dễ yeah. Don't, don't yeah. Don't don't Nobita. Nobita. Amazing. Good job em. KO. Anh Kazu đọc tiếng Việt Jun có thể hiểu được. Các bao giờ hiểu được hả? Các uh, không ba chị đã hiểu không? À. Ở đây ai cũng lắc đầu hết. À. Ủa không có. À. Ủa. <laughs> à. còn anh Suzuki mọi người có hiểu không Ôi, sao sao nhưng mà chị Google lại hiểu chị Google lại hiểu sao mà đó được sao mà đó được ok cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem chương trình ngày hôm nay bye bye bye bye hẹn gặp lại nhé